có khi nào Free Fire bây giờ nó drop như vậy để nó quảng bá cho cái phiên bản B64 kia không để tí tôi trải nghiệm phiên bản kia tôi sẽ biết được bây giờ anh em cùng uh, chuẩn bị cùng tôi trải nghiệm vào ờ, cái Free Fire phiên bản phiên bản 32 ờ, bit uh, bình thường mà chúng ta hay chơi đây thường thì phiên bản 32 bit nó sẽ nhẹ hơn phiên bản 64 bit vậy nên thường thì phiên bản này nó sẽ chơi mượt hơn phiên bản kia rồi bây giờ cái bản đồ Viva làm lại nhìn nó kỳ quá ha đồ hạ thấp lên máy bay nhìn nó hơi sida nha anh em mình sẽ lên cái cổng này nha cho hai người giả dạ, bộ đứng ờ, AFK các bạn giả dạ, bộ đứng AFK mình sẽ giả bộ AFK cho thanh niên kia bị dụ how to <laughs> bây giờ sẽ là một cái trò chiến thuật gọi là à, giả bộ đợi chờ thanh niên chơi sẽ đứng nhìn mình đó mình sẽ đứng nhìn thanh niên kia đó thằng chó mày lừa bố mày đấy thanh niên này là bị dụ rồi đây ạ thật đi ngơ Nhất, nhất ngơ nha các bạn Thấy không? Người ta gọi đây là chiến thuật Đấy rồi Quá là ghê gớm Chơi game phải dạy đúng không anh em? FF chỉ được có 80 mấy thôi Bot nè không mất giọt máu ui ghê quá FIFA 64 bia được nhắc nhở là nên chơi FIFA hiện tại tôi đang chơi phiên bản đó Free Fire 64 bia bia 64 tôi không hiểu nó là cái gì nhưng mà sau khi vào FIFA để nó khuyên lên chơi phiên bản ứng dụng FIFA này ở trên cái phiên bản đó thì tôi sẽ lên chơi thử coi nó có tốt không. Chào các bạn các bạn đến với FIFA 64BE và đây là phiên bản 64BE Làm sao để tôi chứng minh được cho các bạn biết đây là phiên bản 64BE Cùng nhau bật cái này lên và thấy Đây là phiên bản BE64 và đây tôi sử dụng Cảm ơn với FF được 90 nha anh em Hãy cầu mong cùng tôi nào Rồi FF được 60 nha anh em Trời ơi chả khát mẹ gì cái kia anh em ơi FF còn ba mấy luôn anh em ơi Cứ vào FIFA là tự nhiên cái blue tắt nó sẽ bị lắc xuống Giống như một lời quyền vậy Thôi chúc anh em chơi game vui vẻ nha Nói chung là bản khi bay bây giờ nó hết tết vô cũng giờ đâu đẹp